Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TypeScript cơ bản Bài này chúng ta sẽ học về alias và interface Thì ờ, trước khi vào bài mới chúng ta sẽ sửa bài của ngày hôm trước Đấy là về i5 Màn hình sẽ in ra giá trị gì Thì chúng ta có một ờ, i5 channel Thuộc tính thứ nhất là quá nhanh được tính hai là tôi đi cốt dạo bằng 200 console.log sẽ channel chấm quá nhanh sẽ in ra giá trị là bao nhiêu vì quá nhanh không được đánh index nên giá trị của nó mặc định sẽ là không xin chúc mừng các bạn đã trả lời đúng chúng ta sẽ đi vào bài hôm nay alias alias cho phép định nghĩa kiểu dữ liệu với tên tùy chỉnh interface tương tự như alias nhưng chỉ áp dụng cho đối tượng. Và interface có một thực tính hay là extend interface. Các interface có thể mở rộng định nghĩa của nhau. Đây là như kiểu kế thừa ở trong lập trình hướng đối tượng. Cuối cùng là bài tập của ngày hôm nay. Hãy điền vào chỗ trống. Chấm chấm k tai bằng string. Để điền vào để tạo một uh, alias. Chúng ta sẽ đi vào ờ, thực hành alias và interface. Đầu tiên thì để khai báo alias thì chúng ta sẽ dùng từ khóa tay. Sau đó là tên của kiểu dữ liệu. Chúng ta sẽ đặt tên kiểu đây là mã sinh viên. và kiểu dữ liệu là number tiếp đến thì à, chúng ta sẽ khai báo một interface để khai báo interface thì chúng ta sẽ dùng từ khóa interface kiểu là kiểu sinh viên tên của của interface là sinh viên trong interface sinh viên thì có hai thuộc tính đây là mã sinh viên kiểu dữ liệu là alias chúng ta vừa khai báo tên sinh viên là string và interface có thể extend lẫn nhau. Đây là tính chất kế thừa trong lập trình hướng đối tượng. Tôi sẽ khai báo một interface mới có tên là học sinh và interface này extend từ interface sinh viên ngoài ra thì chúng ta có thêm một thuộc tính mới là thuộc tính uh, giới tính kiểu như là boolean và chúng ta sẽ khởi tạo một constant là tôi thuộc kiểu học sinh chúng ta sẽ truyền hàm số cho các uh, giá trị đây là mã sinh viên sẽ bằng 1 uh, ờ, tên sinh viên sẽ bằng quá nhanh và cuối cùng đây là giới tính sẽ là chu chu sẽ là nam theo quy định của tôi các bạn có thể thấy là